you alo 1234 alo 123 alo à vâng à, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn xin kính chào tất cả mọi người chào mừng anh em bạn bè quay trở lại với kênh đánh sập chủ lô 6886 lộc phát phát lộc của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhá buổi tối chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020 thì lời nói đầu tiên cho kênh gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video của kênh có một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì ờ, trước mệnh nhỏ của anh em và các bạn giờ đặc biệt hôm nay năm số về cái dạng 90667 càng 6 độc thủ đề 67 chạm của nó chạm 6 và chạm 7 thuộc tổng 3 còn về phân lô tô của ngày hôm nay thì không có đầu nào bị câm đặc biệt hôm nay thì uh, tất cả các đầu nổi tương đối là đồng đều lô anh nháy thì có con 06 hai nháy 67 hai nháy các bạn nhá đấy còn là về phần kép bằng của ngày hôm nay thì có 22 là lô kép bằng của ngày hôm nay các bạn nhá và 55 nữa còn về phần uh, xong tủ lô ngày hôm nay thì có cặp 59 và 95 0880 Ok chị ạ Thì vừa rồi Kinh cũng đã điểm qua cái kết quả hội đồng giải số đã cho ra Ở cách đây 7 phút đồng hồ các bạn nhá Và cho tới hiện tại bây giờ đã là 18 giờ 37 phút Thì như thường lệ chúng tôi uh, luôn đồng hành luôn luôn đưa đến những con số chính xác nhất chuẩn xác nhất cho anh em trong uh, những ngày cuối tháng dương lịch cũng như đầu tháng mới của âm lịch các bạn nhá tháng tư thì uh, chúng tôi đã nói anh em rồi thì uh, đợt này lô đề thì uh, quay cũng khá là ảo các bạn nhé bởi vì uh, sau một thời gian uh, nghỉ dịch covid uh, đã nghỉ tới hai mươi mấy ngày rồi thì uh, hội đồng giải số quay cũng khá là ảo vì vậy anh em cân nhắc ở trên video các bạn nhé cân nhắc ở trên video thì cân nhắc rằng anh em kết cầu kết kèo trùng cầu trùng kèo anh em vào không kết thì không trùng không nên vào các bạn nhé trên video thì mang tính chất tham khảo rồi các bạn nhé đấy còn ngày hôm qua thì chúng tôi quá bận công việc cho nên chúng tôi không thể lên video chốt cho anh em được vì vậy ngày hôm nay chúng tôi với bớt chút thời gian à, để đưa đến những cái con số, những đường cầu hay, những đường cầu đẹp để chốt cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai các bạn nhé ngày 27 tháng 4 năm 2020 các bạn nhá ở ừ, trên kênh đánh chặt chủ lô cho 886 lục phát văn lộc của chúng tôi các bạn nhá <clears throat> đấy thì mong rằng anh em xem video đừng quên hãy cho kênh một nút like các bạn nhá một nút like và một nút đăng ký kênh ở đây và nhấn biểu tượng chuông hai vạch các bạn nhá và anh em hãy gõ kênh đánh sập chủ lô 6886 ở đây thì anh em hãy nhấn vào đây là cái giao diện chính của kênh mình là cái giao diện chính của kênh mình ở đây và một kênh ở dưới này nữa đó là kênh à, đã có 751 người đăng ký ở đây thì anh em hãy đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông hai vạch các bạn nhé. Để phòng trường hợp kênh mình bị đánh thì còn hai kênh ở dưới này nữa. Đó là một cái kênh đánh sập chuẩn lô 6886 của mình kênh mới mình bên dưới này các bạn nhé. Đây đã có 30 đăng ký. <coughs> kênh mới cứng của mình đây đã có 30 đăng ký kênh 6886 và một kênh 1030 người đăng ký ở đây là kênh đánh sập tiểu lô tứ với 6 của mình các bạn nhé ưu tiên cho anh em đăng ký kênh đánh sập tiểu lô 6886 30 người đăng ký ở đây thì anh em hãy đăng ký kênh nhấn biểu tượng cho ngay vạch và đừng quên xem video thì hãy cho kênh một nút like các bạn nhé một nút like ở cái giao diện chính của kênh mình đây các bạn nhé đấy Mong rằng anh em đã và đang theo dõi kênh từ năm ngoái cho tới bây giờ thì anh em xem thì hãy cho kênh một nút like. Chúng ta cho đi để rồi nhận lại các bạn nhé. Cho đi để rồi nhận lại các bạn ạ. Đấy, chúng ta cho một nút like thì kênh sẽ chốt cho anh em những cái đường cầu hay những đường cầu chuẩn các bạn nhé. Ok chưa Và để đến phần chốt số cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai thì như anh em cũng đã thấy ở top đồng mình kim ngày hôm nay đã có hai con xuất hiện đó là con 84 và con 59 còn à, ngày tất cả các ngày khác thì xuất hiện khá là nhiều nhưng ngày hôm nay thì có hai con top đồng mình kim thôi các bạn nhé đấy và phần chốt số vào ngày mai cho anh em trên tham khảo ngày 27 tháng 4 à, thì kênh sẽ đưa đến những đường cầu hay những đường cầu chuẩn cho anh em chơi vào ngày mai các bạn nhé đấy đường cầu hay đường cầu chuẩn cho anh em chơi vào ngày mai thì à, kinh sẽ sàng lọc qua những cái con số chuẩn xác nhất chính xác nhất cho anh em chơi rồi thì à, để đi đến phần chốt số cho em chơi tham khảo vào ngày mai các bạn nhá, thì à, kinh sẽ chốt cho anh em xong tổ lô ngày mai đó là cặp 51 và 52 là xong tổ lô ngày mai các bạn nhá 51 và 52 kết cầu cùng cầu anh em vào không kết không trùng không nên vào 51 và 52 vào ngày mai đó là phần xong thủ lô còn độc thủ lô VIP ngày mai độc thủ lô VIP ngày mai chúng tôi sẽ bắt cho anh em đó là con 74 là con độc thủ lô VIP ngày mai còn xong thủ lô ngày mai đó là con 51 và con 52 các bạn nhá. Ok chưa? Độc thủ lô ngày mai sẽ là con 74. À, Xong thủ lô ngày mai sẽ là cặp uh, à, 51 và 52. Đấy, trùng kết anh vào không trùng không kết không vào chạm đề ngày mai cầu bắt buộc phải nổ cho nhau ăn cầu đề cũng như cầu lô đó là chạm 5 và chạm 8 vào ngày mai đó là phần cầu đề các bạn nhá hy vọng rằng tiếp tục huyết mạch đường cầu ấn thông chúng ta sẽ chiến thắng ở trên video cũng như trên zalo và anh em chúng tôi đã nói một lần nữa đó là những cái ngày uh, dịch covid xong thì uh, hội đồng sở số quay khá là ảo nên anh em kết trùng anh em vào không kết trùng trùng không nên vào còn tất cả anh em bí cầu thoa thua tha nợ nần bí cầu luận số hãy nhanh tay kết bạn với zalo của kênh 0385 545 à, chúng tôi có thu phí sau và anh em thu phí tuần thì chúng tôi sẽ thu phí trước còn thu phí ngày chúng tôi sẽ thu phí sau chỉ có 500k cho tới 1 triệu thì anh em có thể chơi được bạch thủ lô xong thủ lô xuyên hai trên ba dàn đề chạm đi đường cầu ăn thông cho anh em chơi các bạn nhé Bí cầu lần số thì nhanh tay kết bạn vào Zalo của chúng tôi 0385545656 để được vào bờ. Cầu bắt buộc phải nổ và cầu kín phải nổ cho anh em vào ngày mai ở trên Zalo các bạn nhé đấy còn anh em đừng có ham to hốc lớn mà chơi trên video thì uh, có ngày ăn ngày thắng ngày thua thì anh em hãy cân nhắc các bạn nhé đừng có chơi to hốc lớn mà chơi lấy mạnh tay trên video thì uh, uh, nó sẽ không về đâu các bạn nhé bởi vì nó sẽ lộ cầu các bạn nhé rồi thì uh, cuối video thì mong rằng anh em xem thì hãy cho kênh một nút like và một nút đăng ký kênh các bạn nhé để được tiện theo dõi mỗi ngày ấy và chúng tôi sẽ điểm qua cái kết quả chốt vào ngày mai ngày 27 tháng 4 Đầu thủ 74 song thủ 51 52 Chạm đề cứng chạm 5 và chạm 8 các bạn nhé Đấy Thì uh, mong rằng anh em xem thì một lần nữa anh em hãy cho kênh một nút like Kênh đánh sập chủ lô 6886 của chúng tôi Và cuối video chúc anh em một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình Xin chào và xin chào